này là bầu trời xanh mờ xa bóng hai mục đồng cong công con sóng xô ngoài khơi cô đơn nơi thành đô chiều buông luyến lưu băng hình xa xăm nơi núi cao mù khơi qua bao con